Hello, chào tất cả các bạn Hôm nay Khải Vlog sẽ ra biển để mua hải sản về làm nồi siêu cay của đồ các bạn nhá Các bạn cùng theo dõi video của mình nhá Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thôi các bạn ạ à... Đấy mọi người, giờ mình đã đến biển rồi các bạn nhá Biển sóng rất to Rồi Sóng rất to các bạn ạ rất to nhá Lô, biển 6 to các bạn nhá Anh em đã hết biển rồi tí mua tôm về ăn nhỉ mua gì về ăn không mua tôm hay mua cá nhỉ đi xem có gì đi chợ đi chợ ở đâu nhỉ đi anh em đi chợ cô ơi ở đây mình bán chợ ở đâu cô nhỉ à, dạ vâng thì anh em mình sẽ đi chợ các bạn nhá đi chợ mua ghẹ mua hẳn con ghẹ ghẹ ghẹ đồ sơn đi ghẹ nhà chán rồi các bạn <laughs> sơn tí ra đi ăn ghẹ thôi chứ <laughs> cho đội thanh niên đi ăn ghẹ các bạn nhá gì ảnh chớ hảo <laughs> giờ bọn mình chuẩn bị về với các bạn nhá vậy thôi bây giờ sáng 8 tiền chưa mua là cái gì cả mọi người quyết định bảo về nhà mua các bạn ạ đi ra định ra rồi sân ăn đồ hải sản các bạn ạ